trước ân điển không gì sánh được Sâu hơn biển, cao hơn núi Rộng hơn những vi phạm của tôi Lớn hơn tất cả tội lỗi và sự xấu hổ của tôi Hãy tôn vinh danh Đức Chúa Giêsu Hãy ngợi khen ơn Giêsu cao lắm thay